Ừ. Alo, alo. Người anh em thiện lành anh ơi. Ờ, sao không ai nói gì này? Anh em thiện lành ơi. Thì vừa vào Giờ mà không sập cầu dao nhanh ấy thì ma nó đi ăn máu mình tính đơn tiết mình chết luôn. No Chinese. Yeah. Okay, okay. Yeah, no yeah, why not bro? Why not? Câu gì ba, câu gì ba. Đây camera. Ở ờ, kìa Không đi với anh, chúng ta đi với anh I found anh, anh, anh, anh Hiếu ơi Đi với nhau Hiếu ơi, Hiếu sao anh Hiếu lại phá được cái máy Lấy cái ấy kia Máy, máy gì, máy gì, máy gì so loud Lấy cái máy ấy này Cái, cái, cái máy soi ấy, cái đèn pin ấy Chúng ơi, đây, đây, ba anh em với nhau này hết cầu dao là nó nhảy lên anh anh ơi anh anh ơi im lặng ơi anh ơi bây giờ mình chưa gạt cầu dao rồi đồ đi tập trung đi anh tánh hơi im lặng ấy lấy đồ đi đi cùng nhau đi cùng nhau lên trên này đi anh em lên trên này đi chúng rồi đi với nhau nào đấy em lên trên ba anh em cùng đi với nhau rồi anh ơi chúng mày đi loạn hết bắt tao phải đi theo à Ôi, tao đến được lút đồ à thủ chết trên tầng này đừng có bắn em anh ơi. này mất đây này. Anh Hải, nó. anh Hải với Còn anh 30 giây. Mày điên à? không có này mất. Chắc chắn luôn. Thằng nào chung xem. phải không? luôn. Vô nói anh, vô nói anh. Cả lời, đó tin. Anh Hải với anh không nhá. Anh Hải với anh không nhá. Chung rồi. Phải luôn, đi phải thôi. Không phải. Em đéo biết, em đéo biết. Em đéo. Không phải tin anh ơi không phải viên đấy chỉ có lẽ thấy anh anh bạn em là hai mai rồi bạn đấy hơi quen what's going on hai người bọn em là đúng rồi Ai vừa thấy được anh chụp ảnh cứu đấy Thảo đi tầng với tao đấy What's going on? Ai vừa thấy được được chụp ảnh cứu đấy. Em vừa bị uh, bị gần đánh ở cầu thang, em vừa bị đánh ở cầu thang. Nhưng mà từ trên tầng đúng không? Mày gần đây nhất đúng không? Không em ở dưới, em ở dưới tầng. Em chưa Thế kịp lên tầng. tầng. Thảo trên tầng với tao. Em chưa kịp lên tầng em bị cắn ở dưới cầu thang. À xong rồi sao em spawn trên tầng thôi, em đi qua cổng trên tầng luôn. Ờ thế là mày đi ngoài anh déo nữa nhưng mà xung quanh có ai đâu có mỗi con quái với cắn em mà lúc, lúc lúc mở cổng ấy thì là làm anh chụp ảnh đúng không lúc vừa tắt điện xong là em chụp ảnh để cứu cái thằng đang không. đang sửa điện vừa mở cổng cơ chụp ảnh cơ không phải em không phải em máy ảnh không không không phải lấy vừa quét, mở cổng em lấy không chụp lấy ảnh quét. Uh, scanner, scanner, scanner. Can you scan me so you see I'm clear? thằng hoa Anh đâu? Qua đây. Đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây. Đi đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Đây. Tự nhiên đấy. Nó là quỷ mày, nó quỷ Yes or no? Yes, yes, yes, yes. Vote, vote him. Mày phải thấy anh sượt thằng nào đâu vào luôn chứ, đéo hiểu. Hello? Where are you? Đâu? Mày Where are you? Mày cắn chết hết rồi à? Còn mình mày thôi Ôi trời ơi Né đâu rồi Đây đây đây đây trên này Yếu yếu yếu yếu yếu yếu Cứ câu giờ đi để dây hồi sinh Tanh ơi mày chạy đây đi đâu Where are you Đây đây Bên dưới bên dưới à! <laughs> Dễ nhỉ Ơ sao thằng Trung nó sống Ô, sao, sao, sao thằng Trung nó sống? Tưởng Trung chết rồi. Kế hoạch mày không thành công gì Em im lặng. Em em chạy theo sau có kịp đâu. Xong em còn đang nói em đang rủ thằng ấy kia kia em đâu. Tao này quan trọng là lúc lúc tao quét ấy địt mẹ nó ấy nó sẽ chạy ngay. Bọn này phải bâu nó vào chứ. Éo nó vào bâu vào cả. Ừ. Thì em đang nói chuyện với thằng em đang nói chuyện với thằng nước ngoài bảo vô him đây. Kịp chạy đâu. Em em chạy đi em phá được ba cái ba cái máy ờ, cắt giờ kia thằng trung bị ỉm luôn mẹ đéo đéo nghe thấy thằng trung tưởng là thằng trung chết mẹ rồi im vãi luôn luôn <laughs> và anh lộ rồi à, anh lo hết phần còn lại trung chỉ việc phải thôi chả ai vốt mày cả ơ kìa mày. bị cắn chết từ đầu tiên mà anh không ai vốt mày tao với anh hiệp lên có bắn mày đâu ờ đúng rồi bốn phiếu vốt bọn tao quay qua bắn à, kia đúng rồi, ờ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. tao còn quay qua bắn hoàng anh mày tao bảo nó là thằng ờ, nó phách rồi ờ, tao bảo à, nó phách đồ nút nói chuyện á anh nó không bắn theo chứ <laughs> thì ra đổ tội thế chết không chung mẹ đã tin bài cũ rồi tại nghe là chạy ra vút em thì chả thế điên à tại mày đứng gần túi máu các anh quả là dại đấy thằng tay nó gắp lửa anh học của nó em chạy ra thằng nước ngoài từ nít rồi Đâu, ờ ấy là à, mày chạy hơi xa rồi à, mà chạy gần luôn. tí à tao tao tin thằng tanh bởi vì tanh không bắn luôn em gặp anh tanh ở trên thì hai anh em đặt bẫy ở kia rồi còn và đấy là mày đi gần anh với thằng trung có thằng nào bắt mày đâu